vì Thiên Chủ con khởi tạo các nóc, căn nhà ở địa chỉ ngôi Đương Cơ ngụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu, nay chọn được ngày lành tháng tốt. Kính cáo chư vị linh thần cuối mong soi sáng và cho phép được các nóc, nhân cho lễ vật, tịnh tài, hương hoa, đăng, trà quả phẩm, trà quả phẩm, dân cúng bày lên trước án. Lòng thành tao linh, đức thần linh bốn cõi, Tiên chủ con thành tâm kính mời Ngài Kim Đương Niên Thái Tế Chí Đức Tôn Thần Ngài Bản Cảnh Hình Hoàng Chí Vị Đại Vương Ngài Bản Sứ Thần Linh Thủ Địa Ngài Định Phúc Táo Quân Các Ngài Địa Chúa Long Mạch Tôn Thần Và các vị thần linh cai quản ở khu vực này Cứu sinh giáng lâm trước án dân giám lòng thành thụ hưởng lễ vật đội cho chúng con mọi duyên thuận lợi công việc hanh thông Chủ thờ được bình an Ngày tháng hưởng phần lợi lạc âm phù dương trợ